Xin kính chào quý vị Hôm nay mình sẽ hát cho quý vị nghe một bài hát đó là Một ca khúc nhạc chỉ tình xưa, thật là xưa Đó là hồi tưởng, kính mời quý vị cùng lắng nghe Đêm trắng đêm nên đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh gối tay nhau tàn canh nhìn đời bằng ánh mắt vô tình sáng long lanh vào đời bằng tiếng hát chân thành phải không anh tiếc gì là xa cách mỗi người một phương xa nhau càng thêm nhớ thương thương nhớ hồn lượn đời còn gì nữa đêm một niềm ái ân biển biển một bóng đêm từng cơn gió đông tôi nhớ anh mong khi lá thu vàng những buồn vui cuộc đời đường hai nấy đi hai người hai lối biết thương nhau mà thôi âu thơ đi về đâu để mưa bay mùa ngâu lòng mình thì muốn

đi về đâu để mưa bay mùa ngâu lòng mình thì muốn níu ân tình mày em ơi mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi tiết gì cũng qua rồi lòng mình thì muốn níu